món ngon thì ờ, hôm nay ờ, quê có một ờ, món ăn mà cũng rất nhiều người thích nhưng mà một số người sợ nó giống sâu thì không dám ăn đó là món trẻ con là sâu hay là đây gọi là tầm tầm tầm ăn lá dâu thì hôm nay ờ, tôi có nhờ được một người bạn nhà mua cái tầm đây là khoảng là một kg thì mình chỉ lấy một ít thôi thì ờ, sợ mọi người con được nhiều tầm này thì đã được làm sạch rồi tầm lá dâu này thì à, nó nhỏ nó không to như tầm tầm lá sắn thì trước tiên là mình phải rửa đó rửa lại tầm à, tầm này mà, mà mình mà rang giòn thì ăn nó giống bọ muỗng phải bắt là bọ muỗng nhưng mà miền chung gọi là con cốn con cốn mà khi mà gặt mình hay bắt giống như họ nhà cào cào cào cào châu chấu tầm à, tầm lá dâu rang giòn rang giòn với à, lá chanh thì ờ, đầu tiên mình cứ cho cho chảo lên cho tầm vào thì ban đầu thì ờ, cứ rang cho nó khô đó tầm thì cứ giang cho nó khô đã đây vẫn còn dính ờ, là dầu có cả tơ tầm này làm sạch rồi nhưng mà vẫn còn tơ tầm này là là mà, mà mình là ờ, lấy tơ để ờ, dệt vải ra vải lụa nhìn nhìn rất ghê nhưng mà ăn thì rất ngon nó một số con à, nhìn à, rất là ghê ví dụ như ở biển thì có cái con rươi à, này rồi là sâu nước đặc sản như ờ, chùn nước cứ đảo cho nó khô đó thì ờ, trong cái kênh ờ, vlog của quyết ấy thì quyết chỉ làm những cái món ăn ờ, thường ngày thường nhật của cuộc sống thường ngày chúng ta chứ không có món gì sơn hỏi vị cả nhưng mà một số các bạn trẻ thì chưa biết ờ, chế biến chưa biết nấu nhiều cái món ăn cho gia đình nên là quyết sẽ chia sẻ những cách chế biến này rồi những gia vị gì để cho các ờ, bạn giới trẻ trẻ có thể biết là mình có thể nấu thêm những món ăn cho gia đình mình cuối tuần hay là phục vụ trong cuộc sống nhà mình như các bạn trẻ chưa gia đình thì mình học hôm nay mình có gia đình riêng mình phục vụ gia đình mình và các anh thì nấu những ờ, món ăn cho gia đình vợ con vợ con yêu thương hơn quyết thì à, lúc nào có thời gian ngày nghỉ à, có thời gian cũng thích trong món ăn tằm này à, như đuông dừa hay tôm cua lượng đạm rất cao con người không ăn được Ờ, dị ứng dị ứng với đạm nhộng tầm này vậy có người ăn là nổi mần lên dị ứng mình cứ đảo cho cho nó khô đã và tầm thì nó có chân tầm lá sắn tầm lá dâu này có chân đây ví dụ như những cái chân này đấy thì mình sẽ cứ đảo đi đảo đi cho nó vàng nó xém hết chân hết nó nhìn nó đỡ ghê mắc quá cái ga của Nhật này nhiệt mà cao quá là cảm biến nhiệt là nó báo là bếp nó tự ngắt rất an toàn mình thì à, quét mình ngày trước thì những cái món như, như lươn hay những các loại à, tầm hành động côn trùng này mình cảm giác rất ghê sợ không dám ăn nhưng về sau rồi lớn rồi dần dần mình ăn thử dần dần mình quen và những cái món gỏi cũng rất ghê mà sau khi sang Nhật thì thấy mọi người người Nhật người ta kỹ tính như vậy mà người ta cũng ăn vì cái ờ, cách chế biến thực phẩm ở bên Nhật người ta rất kỹ và rất sạch bếp ga tự nhỏ lửa cứ nhiệt đến ờ, mức độ cao là nó tự giảm lửa đi lại tự to lên bếp rất an toàn American hai lần à, tầm lá sắn tầm lá sắn to hơn ờ, khi à, tất cả hai loại tầm này thì khi mình dán vàng dao giòn này thì cái người mình của nó ăn nó chắc nhìn thì ghê nhìn thì sợ nhưng mà nhìn rất ngon đây kiểu ăn sâu có khi sâu khế mà sâu củ số khoai ấy da vàng này thì cũng ăn được không biết mọi người à, được à, ăn bò xích à, ở ở cây nhãn và cây vải chưa tới thì trước kia thì có một đợt mà đặc sản côn trùng trên youtube thì người ta làm cái đĩa bò xích mà có đâu khoảng 10 con thôi nhưng mà tận ba bốn trăm nghìn một đĩa thì mấy em cũng ờ, đi bắt về xong lại làm giống như thế ăn cũng, ngon thật ăn ờ, ăn thơm rang chanh ăn thơm như tôm thiếu nào chắc là đến mùa hoa của nhãn vải làm lại cái món bọ xít mà ăn bọ xít thì phải ăn ờ, bắt những cái con mà nó đang còn đỏ đỏ ấy chén nó mới mềm mới ngon cái con mà nó già nó màu vàng rồi thì nó toàn vỏ ấy. ăn cứng không ngon à, bây giờ thì à, tầm à, rất vàng rồi giòn rồi rất ngon thì ờ, tầm vàng rồi thì mình tắt lửa đi được rồi tắt lửa đi các bạn nhớ tắt lửa nhé mình cho tầm vào ờ, cho tầm vào này đảo cho tầm nó cứ đảo không này cho tầm nó vàng giòn đi đấy và cho một chút dầu ăn cho tầm nó bóng cho con cho một chút thôi Đấy, không cho dầu vào trước mà vàng giòn mới cho vào tắt lửa đi nhé lúc này ờ, tầm ờ, tầm nó vàng giòn rồi mình tắt lửa đi đấy cho một chút dầu à, chút uh, gia vị hạt nêm mọi người nhớ là không cho gia vị vào trước cho trước là đảo như này da khô này nó sẽ cháy gia vị ăn là rất độc cho chút ờ, cho nó vừa miệng mình thôi tùy khẩu vị từng người có thể có người cho thêm hành ờ, tươi hành khô có thể ờ, ăn được ớt thì cho thêm ớt à, sau đó là không thể thiếu là lá chanh lá chanh thì phải phải rửa đi kéo ra cũng được cắt nhỏ ra nhớ là gia vị và lá chanh tất cả các gia vị lá chanh hoặc hành không được cho vào trước mình phải cho vào trước là khi mình rang lâu như này là đến khi tầm nó vàng giòn là các gia vị mình cho vào trước là cháy cháy khét hết ăn rất độc đấy lá chanh và gia vị mình đảo đều cho lá chanh nó dính vào tầm mình đảo một lúc nữa Đấy, tầm nó dẹt lại nó khô lại mà nó dẹt lại rất ngon màu rất ngon màu tự nhiên màu nhìn như cho nghệ vào rất muốn ăn là đây là cái tằm đang sống màu nó trắng như này tằm nó chưa được rang chín ý, đang còn màu trắng như này và sau khi ờ, sau khi ờ, rang qua chín giòn vàng màu như này thế thì đây cho vào đĩa một năm món ngon từ côn trùng à, chuẩn bị cho bữa cơm tối thì à, xin mời mọi người nhé thì à, đây là đĩa tầm mà rất ngon rất muốn ăn ngay thì um, khi xem video mọi người à, cho quyết um, một like một đăng ký để um, quyết có động lực ra các video tiếp để mọi người được à, biết à, quyết chia sẻ những cái món ăn gì hay những um, về chủ đề gì trong cái kênh uh, quyết đỗ tv uh, kênh vlog của quyết xin cảm ơn mọi người